cho các bạn à, làm cái video uh, siếc kèo lên cây này đi lên cây ấy. mình sẽ cho các bạn xem cái video đã chỉnh sửa ấy. À, mình sẽ cho nó chạy nhanh một tí để các bạn xem luôn Đấy, cái video mình đã chỉnh sửa rồi nhé đây mình à, tăng cái tốc độ lên nhanh một tí Rồi các bạn này xem ở trên màn hình này. Đây là video đã chỉnh sửa rồi nhé. À, chờ mình một xíu mình giảm cái âm. Rồi đây, xem video đã chỉnh sửa rồi. Này. cái video ờ, này chỉnh sửa mình đã đăng ờ, cái bài trước rồi đấy ờ, các bạn xem cái bài trước tôi đã đăng những bài này tôi phải đưa vào đây vì không cho video nó trùng lập với nhau trên một kênh mà chúng ta đăng video trùng lập với nhau nhiều cũng được hai video trở lên là cũng được à. khi các bạn làm video các bạn cố gắng biểu diễn vì có đồ ngửa ra đằng sau giống như mình đang muốn rơi xuống ấy nhé giống như diễn viên đang thể hiện ấy mình thì làm thật cũng làm được chứ mình à, biểu diễn như diễn viên thì chắc ai cũng làm được rồi ờ, đến đây mình ờ, nói với các bạn đó là chúng ta sẽ ờ, video này hôm trước là tôi đã đăng rồi các bạn xem một cái bài trước bài trước tôi đăng thì bài này tôi mới hướng dẫn đấy thì chúng ta muốn làm được cái video như thế này thì chúng ta phải chuẩn bị thứ nhất là một cái tấm hình nền ở đằng sau hoặc là chúng ta quay một cái video có cái gốc cây ấy. quay cái video có cái gốc cây đó chúng ta để thì chúng ta trèo lên khi các bạn quay là cố định cái video nhé quay chuyên nghiệp chúng ta phải cố định được cái video cái máy quay khi chúng ta quay ấy sau đó chúng ta quay ra một cái video chúng ta đi để chúng ta ghép vào đấy bây giờ tôi ờ, xóa cái video gốc này đi tôi đưa lên ờ, cho các bạn ờ, tôi đưa lên cho các bạn xem một cái video một cái hình nền gốc này đây cái hình nền gốc là tôi lấy cái hình nền gốc đây hình nền gốc nền gốc hôm nay đi chơi tôi chụp lại đây nền gốc đây đấy rồi đưa thêm cái video gốc mà tôi quay để cho các bạn xem đây đây là cái hình nền gốc nhé các bạn đấy tôi quay lại sau à, khi mà chúng ta làm mà chúng ta thể dùng một cái hình nền hoặc là dùng một cái video đằng sau nếu các bạn quay video các bạn cố định à, cái máy nhé để giữ nguyên cái gốc lại đừng có chơi gốc nó chạy ra chạy vào chúng ta vì nếu mà hình chúng ta vậy hình như làm sao chúng ta khóa nó lại chúng ta nhấn vào này ở tí tôi hướng dẫn đây là cái video gốc cho các bạn xem một đoạn video gốc nhé đây cái video gốc từ đầu đây các bạn nhìn này nhìn à, cái đoạn à, video gốc này nhé để tôi xóa nhạc à, cái âm thanh đi cho khỏi ồn vì cái này tôi quay nhà gần đường nên âm thanh nó ồn rồi bây giờ các bạn à, xem à, cái video gốc này video gốc tí chúng ta sẽ cắt bớt đoạn nào cũng cần cắt đấy ở dưới tôi lót một hàng cái ghế ở dưới đấy tí này chúng ta phải cắt từ cái đoàn này thôi chẳng hạn đúng không cái video tôi làm cắt từ đoàn này thôi thì chúng ta ôm cây đấy chúng ta cứ diễn những cái video này làm sao cho hợp lý chúng ta coi những cái chỗ chúng ta nằm ấy là chúng ta đang ôm cái cây ấy được chưa đấy coi chúng ta đang ôm cái cây đấy chúng ta diễn đấy chúng ta đang ôm cây chúng ta trèo ấy Đấy, thật ra chúng ta đang đứng thôi tôi quay ờ, camera nó hơi gần như thế nên che cái tay ở trên các bạn quay cho nó đầy đủ người làm nó sẽ đẹp hơn tôi chỉ làm để hướng dẫn thôi mà cho các bạn làm thôi nhá khi quay là lưu ý là quay hết cho nó cả người cả hết lên cái khung cao ấy. tôi đặt máy quay xa hơn một tí nữa đấy đây là cái video gốc bây giờ tôi sẽ xóa cái video gốc để tôi hướng dẫn các bạn làm Đấy chúng ta nhấn vào đây để chúng ta chỉnh cái đó Chỉnh cái cây này cái đó Đấy ví dụ Đây cây đây đúng không Rồi chúng ta cố định chúng ta ấn nó vào là nó cũng chạy cái nền Cái nền à, hình thì à, các bạn à, nên từ chụp cái hình hoặc quay một đoạn video có gốc cây khi chúng ta mà lấy hình thì nhiều khi trên mạng có nhiều tấm hình người ta đăng ký cả bản quyền ấy. Lấy về cũng dễ bị dính Bây giờ là hình ảnh video hơi là nhạc các thứ đều được đăng ký bản quyền nhưng chúng ta làm chúng ta phải cẩn thận đấy ta làm video mà tự nhiên người ta bắt bản quyền mình thì cũng rất là tức đúng cho nên là chúng ta làm mà video ấy là chúng ta cố gắng chúng ta tự cái gì cũng của mình luôn hình ảnh video gốc video lồng đều của mình hết tiếng nói cũng của mình luôn chúng ta không có bẻ tiếng sang à, theo cái tiếng của robot đó, nó cũng bắt luôn được chưa cách làm là như thế này chúng ta bỏ tấm hình lên chúng ta khóa nó lại khóa nó lại xong rồi chúng ta kéo cho nó dài ra được chưa rồi bây giờ chúng ta không ờ, vào trình duyệt phương tiện mà chúng ta phải vào lớp vào lớp để chúng ta trồng thêm một lớp video nữa các bạn nhìn này vào lớp này vào lớp là chọn phương tiện nhé cái trên cùng chọn phương tiện này đấy sau đó chúng ta lấy cái video mà chúng ta đã quay ờ, như lúc nãy tôi đã hướng dẫn để tôi đưa ra cho các bạn nhìn này. đây để tôi tích cho vào đã rồi bây giờ chúng ta kéo cái video này video nó đang lọt ở giữa đúng không tôi cắt bỏ cái đoàn thừa đi để tôi ví dụ đây, à, đoàn à, tay nó bị che này tôi cắt bỏ đúng không cái đoàn nằm vào này cho nó gòn nữa thì đang thừa cái chân tí chúng ta cắt cái đoàn kia nữa rồi đấy, ví dụ như này tôi lấy từ cái đoàn này chẳng hạn chúng ta nhấn vào video video là phía dưới tấm hình nhé nhấn cái lớp ở phía dưới này này sau đó chúng ta nhấn vào cái kéo rồi bây giờ cắt sang à, cắt bỏ phía trước là cắt sang trái trái màn hình này nhấn cắt sáng trái của đầu phát chưa rồi chúng ta nhấn ra ngoài đi rồi nhấn giữ vào cái video ở dưới đấy rê rê rê rê nhấn giữ nha rê cho nó về đầu bằng nhau đó bằng chưa các bạn nhìn thấy bằng chưa rồi bây giờ chúng ta đưa sang kéo vuốt sang phần đuôi để chúng ta bỏ chúng ta bỏ bớt đi bỏ phần đuôi đến cái đoàn tay chống này thôi đấy đoàn tay chống này là được rồi nhấn vào video để cắt bỏ phần đuôi nhấn vào video này lại nhấn vào cái kéo bây giờ chúng ta cắt bỏ phần đuôi tức là phần bên phải của cái màn hình chúng ta nhấn vào cắt sang phải của đầu đầu phát này rồi ok để cho nó bằng luôn chúng ta nhấn vào tấm hình ở trên luôn rồi chúng ta nhấn vào cái kéo và chúng ta cắt sang phải của đầu phát của cái tấm hình luôn để cho nó bằng nhau thấy bằng nhau chưa rồi ok Đấy. bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta phải cho lọt người vào đây cho lật người vào rồi bây giờ cái đoàn này tay hơi ấy cái mà các bạn quay quay cho rộng đấy nhé và cho lại gần đầu để cho nó dễ đây bây giờ nhiệm vụ chúng ta là để cắt bỏ hai bên hết bây giờ tôi khung thử cho các bạn xem này đây bây giờ tôi khung cho các bạn nhìn thấy đây nhé các bạn nhìn thấy này là chúng ta cái chỗ hai bên này là của chúng ta là bị thừa này đấy hai bên này của chúng ta là bị thừa này. các bạn nhìn thấy chưa cái hai bên này là bị thừa cho nên là chúng ta sẽ cắt bỏ hai phía cái này đi để chúng ta lấy cái màu xanh thôi màu xanh chúng ta mới ẩn được mà được chưa rồi xóa bỏ cái này đi rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào video các bạn nhấn vào video là video là bên dưới tấm hình nhé nhấn vào video dưới tấm hình này. các bạn à, kéo ở bên à, ô công cụ các bạn kéo lên để rồi chúng ta tìm thấy cái thanh công cụ tức là phím à, phím trồng trọt có cái ô vuông còng chéo này ô vuông chéo ô trồng trọt này nhấn vào ô trồng trọt nhìn trên màn hình có bốn cái chấm xanh ở trên cái video ấy, trên màn hình ấy, chúng ta đẩy nó vào đẩy nó vào này đẩy nó vào để làm gì để chúng ta bỏ loại bỏ hai cái thừa hai bên đi rồi tích nó vào rồi các bạn thấy được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ à, nhấn vào video ở phía dưới này nhấn vào video ở phía dưới để, cho nó nổi thành công cụ lên chúng ta vuốt lên chúng ta tìm à, cái phím choma phím choma nhé nhấn vào phím choma nó hỏi cho phép hay không bật cho phép lên để chúng ta chọn à, cái màu xanh ô cái chấm màu xanh này màu xanh màu xanh lá cây này thì chúng ta chọn lại vì cái phông nền của chúng ta là cái màu xanh nó đậm hơn chúng ta chọn cái màu xanh nó đậm hơn rồi ờ, tới chỉnh chúng ta chỉnh cho nó nét đó, cho nó mờ cái hình nữa cho cho nó mờ cái phông nữa Đấy vì cái phông à, phông tôi quay ra hơi tối nó vẫn còn bị đen nên là vẫn còn cái chấm đen ở trên cái cành cây chúng ta chỉnh cho nó đẹp hay không này mình nhờ vào cái này nhờ vào các bạn chỉnh nhé các bạn chỉnh cho đẹp sau đó rồi à, các bạn đã xem video của tôi nhiều rồi thì thì dễ làm các bạn mới phải để ý này chúng ta chỉnh cái phím cho ma là hai phím mà ô ô vuông có hình người màu xanh và ô xanh có hình người màu đen chỉnh qua chỉnh lại để ẩn cái màu xanh đi thấy chưa các bạn thấy chưa sau đó chúng ta nhấn vào cái đường cong chi tiết để chúng ta tăng cái độ nét cho nó cái đường cong chi tiết là cái ô giống như phần trăm này này nằm bên cạnh các bạn nhìn bên thanh công cụ nhé bên à, cạnh cái ô cái chấm màu xanh ta nhấn vào cái đường cong chi tiết này và để chúng ta tăng cái độ nét cho cái video để cho đấy các bạn chỉnh để các bạn thấy cái độ nét của nó ngay rồi tích nó vào rồi bây giờ chúng ta đáng lẽ chúng ta đang đứng ôm cái cây chúng ta đang nằm đúng không bây giờ chúng ta để nhấn vào video này để chúng ta các bạn này nhìn ở trên cái khung ở trên màn hình này có cái mũi tên ra vào này đấy rồi cái, cái gái phía trên là chúng ta xoay cái chấm ở phía trên là xoay này đấy xoay này xoay cho các bạn đứng đấy làm sao cho nó hợp lý chỉnh cho nó đứng chúng ta đưa vào tận gốc cây luôn ở người hơi to đó nó không hợp lý rồi vừa vừa thôi tức là phù hợp với cây này cây bé quá thì ta phóng người to, cây bé quá mà đi cái gì nó gãy nó không hợp lý luôn Đấy, tầm này là được rồi chỉnh những cái chân nó sát vào mặt đất đấy thấy chưa thấy sát vào mặt đất chưa tích nó vào rồi tôi loại bỏ cái nhạc này đã nhé nhấn vào video này nhấn vào cái kéo rồi nhấn vào trích xuất âm thanh rồi chúng ta nhấn vào cái âm thanh này để chúng ta loại bỏ cái âm thanh này rất là ồn rồi các bạn xem là xem thử này các bạn xem thử này đây giống như tôi đang ôm cái cây đúng không đấy đấy đang ôm cái cây đấy rồi chống ờ, ôm với cây để chống với cây để chúng ta có thể đấy chống với cây chúng ta có thể bước lên cái cây này được khi các bạn nằm là vì các bạn làm là vì ép thân người sát chặt vào cây nhé không tí thì đi trên không là nó hợp lý đó đấy các bạn nhìn này đấy thấy chúng ta trèo lên chưa đấy như vậy là chúng ta đi lên ờ, đi ngược lên đấy, chúng ta bước đi khi chúng ta đi thì chúng ta đi thật nhưng mà chúng ta quay thành nó ờ, giống như đi ngược lên trên cây thấy dễ chưa đấy rồi đi ngược lên trên cây và đến đây tôi xem ờ, các bạn xem cho gần hết video để các bạn thấy được là cái đoạn video kia tôi đăng mà nó dài hơn cái đoạn video này mà đoạn này có đấy à, ngắn hơn để tôi nói thêm cho các bạn để các bạn hiểu là vấn đề tại đâu các bạn thấy giống đi trên cây chưa chỉnh cho nó khéo cho cái chân phải bám vào cây nhé không là đi trên không bám vào cây thì nó mới giống thật được đấy. người mình nét hay không là do các bạn chỉnh nhé đấy chúng ta giả vừa chúng ta ngửa khi đi chúng ta ngửa đằng sau giống như muốn nó rơi xuống ta phải tạo cái cảm giác giống như thật tôi thì không phải diễn viên là tôi diễn sơ sơ chủ yếu là tôi hướng dẫn cho các bạn làm thôi các bạn làm chắc chắn là hay hơn tôi làm đấy để chúng ta xác định cái hướng nào là cái hướng gốc để chúng ta đi diễn thấy chưa giống như đang đang bám vào cây để đi đúng chưa đấy rồi đến chống tay xuống là hết từ đoạn video tôi đăng là là nó có dài hơn gấp đôi như thế này vì à, tôi phải cho cho nó chảy ngược lên như thế này nữa một lần nữa sau đó chúng ta xem này đấy. cho nó chảy ngược thấy chưa đấy chảy ngược sau chúng ta lại bắt đầu ôm vào cây chúng ta trèo xuống lại tức là chảy ngược là nó có đấy thế chảy ngược là giống chưa chảy ngược là nó như thế tức là chúng ta ôm vào cây chúng ta xuống trở lại đấy như vậy là khi các bạn làm xong cái đoạn video này rồi thì các bạn à, à, video là, là trích xuất ờ, video ra ra phần mềm mà lưu vào máy sau đó chúng ta chuyển sang cái phần uh, Viva video Viva video thì tôi mới cái bài trước tôi hướng dẫn các bạn là chúng ta uh, xóa logo đó chúng ta vào cái bài xóa logo Viva video để chúng ta tải cái Viva video mà không có logo về để chúng ta làm khi nó làm đoạn video này xong rồi chúng ta mở Viva video lên và chúng ta cho nó vào cái chế độ chạy ngược lại chạy ngược lại như vậy là chúng ta sẽ có hai bản một bản chạy xuôi và một bản chạy ngược sau đó chúng ta lại vào phần mềm này lại để chúng ta ép hai bản này thành một bản này nằm trước và cái bản chạy ngược kia nằm sau như vậy là nó sẽ cơ thể kết hợp lại thành một bản có trèo lên trèo xuống rồi giờ chúng ta chỉ cần làm một nửa thôi các bạn hiểu chưa nhỉ đấy rồi muốn hay chúng ta sẽ ép thêm nhạc này rồi nhìn bên ờ, ô công cụ vòng tròn màu xanh chúng ta thấy cái có cái thanh nhạc này có chữ âm nhạc này, có nút nhạc là chúng ta nhấn vào nó thêm nhạc nó vào nhạc thì các bạn à, lên kênh youtube của các bạn từ tải về gia đình có lấy nhạc người khác nhé tải về cho nó chắc ăn đấy tôi ví dụ tôi thêm một đoạn nhạc nghe thử này rồi chúng ta add nó vào đấy rồi chúng ta tích nó vào đó xem à, đoạn cuối đuôi này chúng ta cắt bớt nhạc đi đây à, vẫn còn thiếu tí thôi không sao đúng không đấy, ví dụ đây là nhạc này chúng ta cho nhạc nhỏ nhỏ tí chúng ta nhấn vào nhạc nó lên cái loa này rồi chúng ta giảm cái nhạc nền thì nhạc nền này tôi giảm và tư hướng dẫn cho các bạn cho dễ nghe luôn đấy rồi chúng ta kéo về đầu chúng ta nghe thử cho nào đấy nếu như mình đang biểu diễn thôi kiểu như tôi ôm cây tôi thấy giống như nhấc người lên nhưng mà không phải đấy bây giờ mới là biểu diễn dần dần đấy cái đoàn mà chúng ta bám vào cây chúng ta nhả được người ra này khi chúng ta trèo thì rất là bình thường nhiều người có thể trèo như thế được đúng không nhưng khi chúng ta nhả tay ra khỏi cây mà chân bám là chúng ta ngửa người ra được thì thấy rất là hấp dẫn đoàn là chúng ta có thể là chèn thêm à, cái nhạc vỗ tay vào chẳng hạn và chúng ta là các bạn à, chưa có các bạn tự phải tải về nhé tự tìm à, các cái âm thanh mà tải về trong máy mà tự làm đấy còn cái phần mềm mà cái mặt tên này chúng ta muốn sử dụng cái phần mềm mà không có cái logo chúng ta quay lại cái bài ở trong cái kênh youtube tôi có luôn đó là cái kênh cái bài đăng đó là xóa logo Kimeter ừ, mà chúng ta không có cái logo sau chúng ta tải về máy và chúng ta cài đặt vào máy sau chúng ta tìm nhạc chúng ta tải về cho nó được chưa rồi bây giờ tôi nhấn vào âm thanh tôi chế thêm một tí âm thanh cho các bạn nhìn này đấy vào à, các access này các access này chúng ta lấy âm thanh này cái âm thanh này tôi tải về trong cái phần mềm này rồi còn các bạn từ tự tải về để làm nhé phải tìm mà tải về rồi chạy thử cho này đấy đấy tôi thêm đoạn này chẳng hạn đúng không và bây giờ các bạn xem lại video này bây giờ tôi đang kèo lên này nhìn này cái đoạn này hay mà đúng không Đấy các bạn thấy chưa? Tức là tăng cái âm cho nó hấp dẫn lên một tí giống như là đang có nhiều người xem chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Nếu mà đằng sau kia là video đang hoạt động mà có người xem thì càng tốt thế từ khi mình quay video mình bảo mọi người ờ, nhờ quay lại chẳng hạn hay là quay đừng có có người cũng được thì có tiếng của tay giống như nó đứng ở bên này để xem thôi còn bên kia là biểu diễn rồi đúng không hoặc là chúng ta là chụp cái chỗ sân khấu nào đấy chúng ta cắt cái cây chúng ta bỏ vào trong sân khấu rồi chúng ta làm đấy đúng không đấy đấy các bạn thấy hay không thỉnh thoảng thêm cho nó tiếng ví dụ cái đoạn à, lui xuống là quê người đúng không đấy chúng ta đoàn nào chúng ta kéo từ từ thế ờ đoàn này ví dụ quay được người này là các bạn là cho một tràng pháo tây này chẳng hạn này vào cá cá xét này nhìn nhé đấy rồi đặt nó vào thêm một tiếng nữa chúng ta xem này Đấy. Các bạn đã thấy video hay chưa? Thì cái đoạn cuối này các bạn muốn làm gấp đôi cái đoạn này mà chạy lùi được như thế này này. Đấy, lùi lên là như thế này. Thì các bạn làm xong cái đoạn video này xong nha, lúc nãy tôi nói rồi. Xong đó là các bạn à, loạt video ra là lưu vào thư mục của trong máy ấy. Rồi chúng ta vào phần mềm à, tiếp theo trên điện thoại đó là phần mềm Viva Video. Rồi sau chúng ta đưa cái video mà chúng ta đã làm này rồi, chúng ta đưa vào Viva Video. Rồi chúng ta cho nó chạy ngược trở lại. Trong Viva Video có cái chức năng đấy còn phần mềm camaster này không có. Được chưa? sau đó chúng ta lại vào phần mềm Camtasia chúng ta lại ghép cái đoạn video này trước này xong rồi thêm cái đoạn video mà chúng ta đã làm ở Viva video bỏ vào đây nữa là hai video này nó đến đây nó để lại sau đó đến cái đoạn chạy ngược nữa đấy thế là xong có biểu diễn là trèo lên trèo xuống đàng hoàng được chưa thấy các bạn thấy có dễ không? Đấy rất là dễ Không có gì là khó cả các bạn cứ Nếu mà bạn mới mà chưa biết làm mà chúng ta xem video tôi chúng ta tua đi từ từ từ từ chúng ta xem cách làm từ từ là xem hai ba lần là làm được thôi dễ mà cái cơ, cơ bản là các bạn phải quay video biểu diễn cho nó ok một tí đấy các bạn nên à, quay ngoài trời có phông xanh ấy. chúng ta phải kiếm cái phông xanh chúng ta quay ngoài trời cho ánh sáng nó đều tôi quay ở trong nhà ánh sáng đều khi chúng ta làm là chỗ nào bị tối nó bị đen chúng ta chỉnh nó khó quay ngoài trời ánh sáng đều chúng ta chỉnh rất là dễ được chưa các bạn thấy gì không đấy ở trên kênh của tôi thì uh, Tôi chuyên ờ, chia sẻ về ờ, các cái ờ, cách làm kỹ xảo mà chúng ta gọi là ví dụ làm ảo thuật bạn nào xem mà làm quen làm ảo thuật số như thế này đấy đấy là ảo thuật số và siếc số làm trên máy chứ không có sự thật thật thì tôi chịu tôi chỉ làm ở trên cái công cụ nào mà tôi hướng dẫn cho các bạn làm thôi các bạn có thể làm đẹp hơn đấy kênh của tôi có thêm một số kiến thức về làm youtube và sắp tới tôi đưa một số kiến thức về kinh doanh online luôn để các bạn à, đăng ký nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi à, một số cái nội dung tôi hướng dẫn nhé về chỉnh sửa video là làm video này chỉnh sửa hình ảnh này rồi à, về kiến thức YouTube rồi kiến thức marketing online bán hàng online đấy bạn nào thích học hỏi chúng ta nhớ nhấn chuông luôn để tôi đăng video lên các bạn có thể xem luôn được nhớ ủng hộ kênh nhé nhấn à, đăng ký này nhấn chuông mà và nhấn nút chia sẻ để cho bạn bè mình cùng cùng biết luôn cùng học luôn rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi tạm biệt các bạn nhé